Rồi, xin chào anh em ba miền Bắc Trung Nam nha Hôm nay lại đến với lọc Phát Tài Thì bên mình sẽ giới thiệu cho anh em về máy xoay xuyên nắp tài xỉu nha anh em Máy xoay xuyên nắp tài xỉu Đó, máy xoay xuyên nắp tài xỉu Nó chỉ là một chiếc điện thoại như thế này thôi nha anh em Đó, nó rất đơn giản Thôi, bây giờ là vô vấn đề luôn Thì hôm nay lọc sẽ giới thiệu cho anh em Máy xoay xuyên Đó, Hôm nay là mình làm một cái nắp màu đen và một cái nắp màu đỏ để cho anh em nhìn Trước tiên mình sẽ bỏ hộp vào Đây, anh em thấy không trên đây á là cục 500 để mình test cho anh em là từ nắp nè đĩa nè đây đĩa nha anh em mình test từng chút cho anh em xem cho nó ok trước đã rồi nắp nè ok ok đĩa nè anh em có là nó sẽ hết liền nha anh em đó ví dụ như ví dụ như cái này nè nó đây là hộp đồ này anh em thấy không để nó bay lên ok tiếp theo mình sẽ test cho anh em xem đây anh em nhìn nè đó rồi giờ mình sẽ chọn nó là hai bộ ngẫu nhiên ok một để mất công anh em phải kêu mình làm đồ vô hộp đó cho anh em thấy cái nguyên lý nó như thế nào rồi bước tiếp theo lọc sẽ úp lại và lắc đều mấy cây ví dụ như lọc chơi với anh em một hai cây và là hình xuôi nha đó, lắc đều cho anh em cây này á, lọc đặt về xỉu đi anh em ok xỉu nha rồi anh em thấy không đó nó xỉu nhưng mà nó về tài nha anh em rồi cây thứ hai rồi tiếp tục lọc sẽ đặt nó về xỉu ok đó một đều rồi bên này lọc đổ qua bên này nha anh em đó hiện tại là đang tài nè lọc đặt cái này là về xỉu rồi lọc dở nha anh em đó thua tiếp tục lọc và đặt xỉu tại lọc hay thích đánh xỉu lắm anh em tiếp tục dở nha anh em đó nó lại về tài thì anh em thấy không chơi hình xui thì chỉ có thua thôi đúng không rồi bây giờ lọc sẽ cho anh em xem cái công dụng của chiếc máy xoay xuyên này nó như thế nào thì đây lọc cho anh em coi cho rõ luôn đó nó chỉ là một chiếc điện thoại bình thường ok em thấy không đây rồi mấy anh em mình khi mà chơi đúng không lọc chỉ trực tiếp đây luôn đi vào camera bình thường ok đó bây giờ là anh em thấy thấy thấy khác chưa thấy khác hẳn chưa à, giờ là anh em mình thử với lại chiếc cống màu đen trước nha đây anh em thấy gì không đó lọc để để cho anh em thấy cho rõ hai con nhất một con nhị đúng không hai nhất một nhị đúng không nè, nè giờ bắt đầu lọc sẽ lắc lên cho anh em xem đó anh em thấy không một con tam một con lục và một con ngủ đó lọc dở nha một tam một lục một ngủ nằm lên nè đây tam nè đây là lục nè và đây là ngủ nha đó lọc là chỉ ba ba nơi luôn nha ok lọc dở cho anh em xem đó tiếp tục rồi bây giờ lọc thấy được hai được con ngủ và hai lục đúng không anh em một ngủ và hai lục đây lọc chỉ luôn nha anh em con ngủ nằm ở bên đây và hai lục nằm bên đây lọc dở nè đó anh em thấy không một ngủ và hai lục cực kỳ chất lượng nha anh em rồi lọc lắc cho anh em thêm hai cây nữa thôi nha đây trong này lọc lại thấy hai con ngủ và một con tam hai ngủ thì lọc nhìn được ở bên đây đây nhìn tay nè nhìn tay lọc nè đó hai ngủ bên đây và một con tam bên đây lọc dở nha đó ok chất lượng không nó quá chất lượng luôn đúng không rồi tiếp tục đây giờ anh em mình tới cái nắp màu đỏ nắp màu đỏ đây giờ lọc sẽ lắc thôi nha đó anh em là không thấy gì đúng không giờ lọc đưa máy qua nè anh em đó anh em có thấy gì không được hai con lục rồi đúng không còn những cái con nào mình không thấy thì thôi mình đã thấy được hai lục thì mình đánh về tài ok đó đây anh em nhìn để cho kỹ nha đó hai lục này nè ngay tay mình nè đó ngay tay này nha lọc chỉ nha hai tay đó ok rồi tiếp theo rồi anh em thấy được con gì chưa lọc và lọc thấy được một con lục và hang tam đúng không anh em đây để lọc kê lại cho anh em thấy cho rõ nha một con lục và hang tam nha con lục nằm giữa nè con lục nằm ở giữa hang tam nằm góc ok dở nha anh em đó thì anh em thấy được cái chất lượng nó như thế nào rồi đúng không đó những anh em nào á, mà ở xa á, thì cứ trực tiếp liên hệ với lọc theo hai số điện thoại ở trên 0981 521 779 0966 521 779 đó những anh em nào á mà chơi những cái bộ môn mà nó khác lạ hơn á thì cứ điện cho mình cần những cái đồ mà nó cần thiết là những cái đồ mà nó không có ở ngoài thị trường á thì mình không buông ở trên đây để dành cho những anh em nào liên hệ với mình thôi những cái này chơi thì cũng ít người biết và mở lọc nó thêm luôn cái này á, anh em chơi được hai hai khoảng cái thứ nhất á, anh em chơi ở gần được là anh em cầm vào phòng chơi được còn cách thứ hai á, anh em mình chơi ở xa là một người ở nhà cầm máy thôi đó chỉ một người ở nhà cầm máy nó có hệ thống nha anh em hệ thống từ xa thì cứ điện cho lọc lọc sẽ giới thiệu trực tiếp cho anh em rõ hơn đó cái mùa dịch này anh em đang ngoài đường nhớ đeo khẩu trang đó nhớ sát khuẩn tay chân rồi ok xem xong video này á thì hãy nhớ subscribe kênh like hộ lọc một cái nhớ ủng hộ cho lọc rồi chào tất cả các anh em nha